chào dạ, mọi người Hôm nay là một ngày đẹp trời Vi đi trở lại rồi đây Trong video ngày hôm nay thì Vi sẽ cùng mọi người xem Coi từ đây tới cuối năm chúng ta có thể có Diễn biến sẽ gì xảy ra ha Tại vì uh, bây giờ cũng là tháng 11 rồi Không biết là từ đây uh, tính cuối năm 2020 thì chúng ta sẽ có những cái sự kiện gì những cái drama gì các bạn sẽ tiếp xúc với ai các bạn sẽ làm cái gì có đổi mới có như thế nào hay không thì nếu mà các bạn thật sự tò mò cuộc sống từ đây tới cuối năm của mình có cái drama nảy sinh ra về vấn đề gì đó thì các bạn có thể xem tiếp video bằng cách chọn uh, cho mình một tụ bài nha từ trái qua phải quen thuộc thôi theo một thứ tự thường lệ một hai mà thì tất cả timestamp cũng như thông tin về những cái bộ bài vi sử dụng trong video được bỏ dưới phần mô tả mọi người hãy mở phần mô tả để xem cho nó lẹ nha còn bây giờ chúng ta sẽ đến bộ đầu tiên bộ này ha những bạn chọn bộ bài uh, bộ này là bộ shadow cup chúng ta có uh, the star bay su base world ừ. The và bốn cấp những bạn này ờ, đang trong một cái hành trình mà trưởng thành đang học cách đi một mình đang đang dần trở nên gọi là thấm nhuần hơn ờ kiểu như ờ, à, The Handman nè mình thấy là nếu năng lượng của The Handman đấy mình thấy có một cái năng lượng của sự uh, gọi là sao ta uh, hơi chán hơi nản mình thấy một cái năng lượng của những cái bạn uh, tụ uh, một á mình thấy hiện tại là các bạn không thật sự là không quá hứng thú về một cái vấn đề một cụ thể gì hết các bạn cảm thấy như là cuộc đời của mình á nhưng mà cuộc sống của mình nó giống như là nó cứ tèn tèn tèn tèn tèn tèn nó cứ như thế như thế như thế bạn nào drama hoài thì cũng drama hoài nó cũng không có gì đặc sắc rồi ờ, các bạn ờ, sức khỏe các bạn cũng bình thường nói chung là mọi thứ xung quanh các bạn nó bình thường nhưng mà nó nó nó chán nó nó không có gì đặc sắc hết à, nhưng mà mình thấy sắp tới à, gần thôi tại vì ở đây chúng ta có lá ừ, the star nè thì mọi thứ nó sắp đến rồi có nghĩa là các bạn vẫn bước đi một mình các bạn vẫn có bạn vèm mọi thứ một mình các bạn ờ, đi cái này cái kia làm mọi thứ một mình nhưng mà có vẻ như là có một cái tia hy vọng gì đó đến tại vì chúng ta có đá the star trong bộ bài ừ. thì có lẽ như là ai đó hoặc là ai hoặc là bạn bạn vô tình thấy được một cái gì đó mà nó đánh thức được cái cái cái cái sự hào hứng của bạn chẳng hạn như là các bạn à, đi ăn hay là đi cái gì đó tự nhiên các bạn cảm thấy là mình biết được một cái quán cà phê đó tự nhiên các bạn đi cái quán cà phê đó các bạn thấy mới đầu các bạn nghĩ là mình vô trong cái quán cà phê đó đơn thuần chỉ là để cho vui thôi chỉ là để à, mình uống mình uống cà phê thôi nhưng mà khi mà các bạn vào đó thì các bạn thấy có một cái gì đó đặc biệt trong quán cà phê đó mà nó truyền năng lượng tươi tươi mới một cái gì đó nó nó hay ho hơn mà nó khiến cho các bạn à, muốn là mình sẽ tự nhiên mình cảm thấy yêu đời hơn chẳng hạn trong quán cà phê đó bạn uống được một ly cà phê ngon bạn gặp được cái chị bán cà phê xinh đẹp rồi các bạn cảm thấy như là trong cái quán cà phê đó nó có một cái gì đó là khiến cho mình nó rất là gắn kết mà khi bạn đến đấy các bạn cảm giác như là mình chỉ đi một mình thôi nhưng mà ở bên đấy mình cảm thấy có một cái nguồn năng lượng gì đó mà nó khiến cho mình vui vẻ hơn rất là nhiều à, mình thấy cái năng lượng của những cái bạn này là từ đây tới cuối năm á các bạn có khả năng các bạn sẽ đi xa nhưng mà đi một mình thôi không đi với ai cả tự nhiên chán quá tao nỗi mà không biết làm cái gì mà đi mình luôn á mình thấy các bạn sẽ xách xe lên chạy đi đâu đó mà đi một mình thôi thì một mình thôi à, nhưng mà sẽ thấy được một cái gì đó nó khác hơn các bạn muốn thoát khỏi cái sự chán trường nè tại vì mình thấy cái cái hoàn cảnh của những các bạn tụ một nè là từ đầu năm tới cuối năm giờ nếu mà gọi là nói mà gọi là bình bình thường á thì là mọi thứ nó không có gì đặc sắc chân học thì cũng đi học làm thì cũng đi làm nó cứ như, như đó nó cứ lặp đi lặp lại hoài còn ờ, còn nếu mà xui thì drama hơi nhiều một chút nhưng mà cuộc sống mà những cái bạn này là lúc nào nhìn thấy cuộc sống cũng drama hết trơn á những cũng có ờ, cái này cái nọ cái giết cũng giết rồi chai lì giết rồi quen cũng không có gì đặc sắc nói chung mà nếu mà hỏi những cái bạn mà tuổi số 1 á là cảm cảm giác của bạn sau một năm 2020 sắp hết là gì các bạn thấy ờ à, cũng bình thường cũng uh, không có gì đặc sắc lắm kệ nó đi nói chung là những cái bạn tụ một á mình thấy cái một cái năng lượng nó rất là lưng chừng nó rất là ấp ơ nhưng mà có lẽ như là từ đây đến cuối năm đó các bạn sẽ đi đi đâu đi ra ngoài tại vì mình thấy cái năm 2020 là một cái năm dịch bệnh thì mọi người cũng muốn đâu muốn đi cũng đâu đi đâu được đúng không năm nay thì cuối gần cuối năm thì mọi thứ nó đã ổn hơn chậm với là nó ổn hơn một chút rồi cho nên là các bạn sẽ xách xe lên hoặc là các bạn đi đâu đó nhưng mà chỉ muốn đi một mình thôi mà thấy cái năng lượng hướng nội của những cái bạn tụ một cũng rất là nhiều làm gì cũng làm mình kiểu như có buồn cũng để em lòng có vui cũng để em lòng không ai nói cũng không nói chung là bạn không không nói rồi cũng không ai thèm nghe luôn đó vậy đó những cái bạn tụi một nó cứ ờ, lưng lưng lửng lưng lửng lưng lửng lửng vậy đó có không được không có không được kệ bà nó nói chung cuộc sống nó rất là chán đó thì từ đây cuối năm thì có một cái tin vui là các bạn sẽ đâu đó và các bạn sửa, uh, ờ, restart là được cái ờ, cái năng lượng tươi mới của mình đó thì đó tổng quan ờ, năng lượng của những bạn tụ một ha bây giờ mình sẽ hỏi thì coi đây túi năm các bạn có gì xảy ra là những cái cái cái cái vấn đề xảy ra nó sẽ liên quan đến cái khía cạnh nào năm kiếm ủa xin lỗi năm gậy ờ à, <laughs> oh. bay quen ở trên chúng ta có bay ờ, bay rose rồi bay sâu ở dưới đây còn có bay gậy nữa hả trời chín cấp bảy cấp ừ. vì hôm nay mình không có rút uh, ô cho nên mình sẽ rút nhiều lá một chút để lấy năng lượng rộng hơn nè tám gậy trời năng lượng của lửa không có mọi người tự nhiên nha ờ, từ đây cuối năm là năng lượng của lửa u uh, đợt sinh trời ơi mọi người nè trời ơi wow mình thấy có lẽ cái lá the star này nó nó kiểu như nó chỉ có một lá thôi mà mà nó tác động rất tích cực tính của các bạn ở tụ số à, một luôn trời mình ở đây năng lượng của lửa rất nhiều nè từ đây cuối năm á, các bạn có năng lượng của lửa rất nhiều có thể như bạn sẽ gặp được một ai đó mình hỏi nên gặp mình mình chính là các bạn nha là các bạn gặp nhưng mà không phải là các bạn à, phải là có người yêu thì các bạn mới gọi là gặp nha kiểu như các bạn trong cuộc sống không lẽ các bạn gặp là các bạn cứ phải yêu người ta thì mới tính là gặp đúng không các bạn sẽ giao tiếp hoặc bạn sẽ làm quen được số số người mới mà cái người này á mình thấy cái năng lượng cung lửa của những người, đó rất là nhiều có thể là nhân mẻ bạch dương sư tử nè mà khi mà các bạn tiếp xúc với người này á các bạn nghĩ là ô thật cái người này hay quá vậy ta họ lúc nào cũng rất là tươi mới họ cũng rất là lạc quan yêu đời họ là một cái gì đó khác hoàn toàn cho các bạn kiểu như là các bạn cũng biết là những cái người mà mang năng lượng lửa họ rất là hướng ngoại họ sẽ luôn thấy một cái gì đó đó wow hay quá dạ ồ ừ, hay quá dạ ồ ừ, mà nói chung là họ nhìn cái cuộc đời này nó với ánh mắt rất là tươi mới kiểu cái gì cũng nghe cái gì cũng muốn học hết còn bạn thì trời ơi quanh năm suốt tháng nó cứ chữ chán rồi thôi thì đó thì cái người này khi mà đến gần và tiếp xúc với các bạn á các bạn cảm thấy như là mới đầu các bạn còn hơi chóng mặt về cái cách nói chuyện hoặc là cái cách mà người ta tỏ ra tại vì người ta lúc nào cũng tăng động này kia cái kiểu các bạn cảm thấy là ôi trời ơi làm sao có một cái người mà thậm chí là các bạn thấy hơi phiền nhưng mà sau khi các bạn giao tiếp với người này á các bạn lại có một cái cảm giác rất là khác các bạn có một cái cảm xúc là cái người này á mang một cái gì đó nó nó nó kiểu nó nó nó, nó làm nà thay đổi cái cái cái cách nhìn của các bạn về cuộc sống này ra các thật ra các bạn có phải là các bạn luôn nhìn cái cuộc sống của mình nó nó một màu hay không thì cái người này giống như người ta đến mà người ta sẽ xách một cái xô màu sơn gì đó mà đổi lại cái màu sắc trong cái cuộc sống của bạn rất là nhiều và kiểu như mà ở bên cạnh người này á các bạn có thấy cái lá đời sinh không trời ơi à, kiểu như là người ta giống như là một cái gì đó mà nó nó sẽ tỏ ra một cái cái cái cái vitamin C cho các bạn giàu nhiều năng lượng hơn giống như các bạn đang buồn ngủ mà các bạn uống cà phê hoặc à, các bạn đang đang như như các bạn thấy thấy kế rồi các bạn vô tình nghe đâu đó được một cái bài hát mà khiến cho mình tự nhiên nghe xong các mình cảm thấy yêu đời hơn mình muốn đứng dậy mình nhảy múa mình muốn ờ, hò hết cái kiểu thì cái cái tủ số 1 này nè mình thấy là wow các bạn tự nhiên các bạn sẽ gặp được một cái người mà nó hướng cho các bạn thay đổi cái cái tư duy của mình rất là nhiều và các bạn bạn cảm thấy là mình rất là vui khi mà mình biết được mình mình mình tiếp xúc được với người này kiểu như là các bạn thì quá chán đi đó các bạn gặp được một cái người có một cái gì đó vui vẻ tăng động hơn cái gì nhìn cũng a à, a à, vậy hả trời ơi, tao không biết nữa nhưng mà trời tay đi chỗ đó đó mà cái cái cách của người ta thể hiện ra với bạn á nó khiến cho các bạn một là vừa buồn cười hai là các bạn thấy ủa sao có con hiện nó ngáo ngáo ngáo ngáo nhưng mà kiểu như là vui lắm trời ơi mình mình thấy cái năng lượng của những cái bạn tụ mộ á các bạn sẽ gặp được một người đó mình không có nói bạn yêu người này nha tại vì ở đây năng lượng tình yêu không có các bạn chỉ, chỉ gặp được một cái người nào đó mà mang năng lượng của cung lửa thì các bạn sẽ có có thể là kết bạn làm quen uh, trao đổi giao tiếp với người này nhưng mà mình không có nói là bạn sẽ uh, yêu người đàn anh thôi tại vì thấy năng lượng đây vẫn là năng lượng một mình à, ở trên chúng ta có lá bốn xu ở, dưới bốn cấp ở dưới này chúng ta có lá um, chín cấp các bạn hoàn toàn thoải mái với cuộc sống một mình hai người không có vấn đề về ràng buộc hết đó còn ờ, nói chung là cái người này sẽ đến và đột rửa cho bạn được cái cái cảm xúc suy nghĩ của mình thì có thể như là bạn là mạnh về năng lượng nước nè tại vì mình thấy ở trên là có lá the star nè bảo bình rồi nước ở đây cũng rất là nhiều có thể là sông ngư hoặc là cửa giải thì cái người gặp bạn á sẽ giống như là đi stalk và tinh thần của các bạn á nhưng mà có thể ngay từ đầu là hai người không mến nhau đâu nhưng mà các bạn hãy vui đi tại vì đây tới cuối năm á các bạn có được một cái gì nó hay ho hơn nó vui vẻ hơn nó sẽ làm cho cái cách nhìn về cuộc sống của bạn nó khác đi cho nên là có thể như người này đến và mang một cái gì đó nó nó hay ho hơn vào cuộc sống của các bạn mà nó khiến cho các bạn cảm thấy là ờ không một màu nữa ít nhất là ngày mai tôi thức dậy tôi cũng biết là à mình có những cái chuyện gì đó để mình mình làm ờ, có có cái gì đó để mà mình nghe ờ, có cái như có một cái người nào đó thật sự mà mình ở bên cạnh họ mình nói chuyện với họ mình cảm thấy là ờ, nhìn họ hơi ngáo ngáo nhưng mà họ không có tạp niệm họ họ vui vẻ họ truyền cho mình một cái năng lượng ấm áp tích cực thì đó ai mà không thích ở gần những cái người như vậy đúng không mình nói thật là mà nói mình mình cũng thích những người như vậy tại vì những cái người lúc nào cũng uh, nhìn uh, ờ, tối ngày ờ uh, tao mệt quá ơi uh, tao khổ quá ờ uh, đó đâu có ai muốn lại gần những cái người như vậy đúng không đó cho nên các bạn tụ một nè mình chúc mừng các bạn từ đây đến cuối năm các bạn sẽ có một cái gì đó hoặc là một cái tin tốt gì đó tại vì the star thường nó nghe mang theo cái tin tốt lành nhưng mà ở đây là mình thấy là cụ thể một cái vấn đề luôn là các bạn sẽ gặp được một người mà cái người đó có thể các bạn cảm thấy cuộc sống này nó tươi tốt hạnh phúc hơn rất là nhiều đó ít nhất là một phần thôi còn đỡ hơn là không có ai đến không có làm gì cho các bạn cảm thấy thích thú luôn đó thì đó đó là thông tin của những mày tụ một vì hôm nay mình không có coi oracle cho nên mình chỉ coi ngắn thôi nha ừ. số 2. rồi những bạn chọn cái bộ uh, bộ bài nát bát này của mình bộ này là bộ nơ cô lâu lắm mà mình mới ờ, lôi bộ này ra thải luôn chúng ta có lá à, một cấp ủa một gậy xin lỗi đây là bộ bài mà mình coi rất nhiều mà đồng thời là mình đọc lộn cũng rất nhiều là heuristic bảy gậy nếu uh, không biết các bạn có giống như mình hay không nhưng mà mỗi lần mà mình coi cái bộ bài này mình cảm giác như là những bạn mà chọn bộ bài này có năng lượng tâm linh rất cao <laughs> mà tự nhiên nó nói xong cái nó lại ra lá là hai luôn thinh cấp mười xu năng lượng của những bạn trần ờ, tụ bài số 2 uhm. đầy đủ vui vẻ thoải mái nhưng cũng trưởng thành uhm. à, các bạn ờ, mình thấy 10 xu nè là đầy đủ ha mọi thứ không có gì vấn đề gì để lo nói chung quanh cuộc sống các bạn không để lo các bạn có công việc ổn nè các bạn ờ, nói chung là các bạn không có quá lo về mặt tiền bạc thậm chí là những bạn này mình cảm giác như là các bạn cũng đã có người yêu rồi người yêu rồi luôn ở trong một mối quan hệ và uh, hai người còn kiểu, kiểu như là sao gắn bó với nhau tương đối là lâu rồi đó và chuẩn bị có với nhau một cái ờ, gì không không phải không phải chuẩn bị mà tôi gọi là gì ta hai người có một cái sợi dây liên kết rất là đặc biệt mình à, mình thấy cái năng lượng của những bạn à, tủ số 2 á là một cái năng lượng gì đó mà nó nó mang cái tính yêu thương một cái tính gắn kết à, ở đây 10 xu nó thì chắc chắn là có thể là một số bạn cũng đã lập gia đình rồi ờ, hoặc là có một mối quan hệ cụ thể rồi à, và cái lá một gậy này nè bây giờ mọi người nghĩ là bây giờ tình yêu có rồi à, công việc ổn định rồi thì mọi thứ cũng phải là cân bằng và phát triển nhưng mà mình thấy cái một cái năng lượng ở đây là năng lượng của sự vừa ý năng lượng của sự uh, vui vẻ tại vì chúng ta có kinh cấp nữa kinh cấp là một trong những cái người rất là nhẹ nhàng rất là thấu hiểu uh, sâu sắc ừ mà lại còn có hay tại cái đây nữa có nghĩa là các bạn nếu mà bạn là nam á thì mình nghĩ là đây là ông chồng đây là một người người yêu ờ, một à, anh bồ quốc dân tại vì rất là ngọt ngào rất là ga lăng rất là hiểu hiểu ý cái người đối phương của mình còn nếu mà là nữ thì bạn rất là nhẹ nhàng các bạn à, sâu sắc chi tiết và rất là quan tâm đến người nữ kia của mình và uh, cái mối quan hệ của hai bạn á nếu mà không kết hôn á, thì mình thấy có vẻ như sắp tới hai người cũng đã nghĩ tới cái chuyện này rồi tại vì hai người bây giờ đang rất là phấn đấu cho cái mục đích công việc của mình tại vì chúng ta có lá bảy gậy và một gậy nữa nè có lẽ mọi người dành tâm huyết kiểu như là đã có một cái mối quan hệ rõ ràng rồi kiểu như hai người có một cái tính gắn kết giữa gia đình với nhau á tại vì ở đây hai đối tịch mà còn đi cùng đi cùng với lá mua, mua nước á, thì mình cảm giác như là hai người cảm thấy rất là tin tưởng và tin vào đối phương cho nên đó là mọi người đang hướng cái sự phấn chú ý của mình đến cái mặt công việc có thể như sau đó về chung một nhà còn nếu mà bạn nào có gia đình rồi á, thì mình nghĩ là cái năng lượng này giống như là đang lo cho cái tổ ấm của mình và sắp tới á, vậy giống như là chuẩn bị cho một cái kiểu như chuẩn bị cho có em bé hả ừ kiểu vậy <coughs> ok thì mình bây giờ sẽ rút thêm để xem là diễn biến của các bạn tụ hai từ đến đến cuối năm nha 6 xu 10 gậy năm xu bảy kiếm ba xu ừ. chưa rõ lắm u gãy lại nó xu nữa dính xu ở đây thiếu lá con quỷ nữa thì đủ rồi mọi người à, mình thấy như là vì mình nói ở trên đó là những bạn chủ hai các bạn đã có cái mối quan hệ rõ ràng rồi có một số người đã có nếu như là có đối tượng cụ thể rồi không không có không có như những bạn tụ một ha những bạn tụ một là đang đi một mình đang rất là độc độc lập đang rất là tự do đó thì cái tụ hai này có một người một người mà cảm an cái tính cách cái, cái cái tính chất là các bạn sẽ gắn bó và yêu thương những cái những người thân trong gia đình của mình luôn và thì các bạn đã có một cái mối quan hệ rõ ràng thì nên các bạn à, hướng sự tập trung của mình đến công việc công việc công việc công việc các bạn muốn là mình sẽ à, một tháng là các bạn sẽ mua được bao nhiêu chiếc xe làm mua được mấy căn nhà à, sẽ sẽ có dư bao nhiêu sẽ xài bao nhiêu ừ một cái năng lượng của sự tính toán sự chi ly sự ờ, lên lịch rất là rõ ràng cụ thể và thậm chí á, là có hơi vắt kiệt sức của bản thân đồng thời cũng như là bắt bản thân của mình làm hơi quá tại vì ở đây chúng ta có lá mùi gậy nè và có cả lá bảy kiếm các bạn giống như là một cái người một khi là các bạn đã lên cái kế hoạch là a b c x y gì đó thì các bạn sẽ hoàn toàn đi theo cái lịch đó luôn các bạn không phải là một cái người mà sẽ từ kiểu kiểu kiểu như là uh, kiểu tùy trường hợp mà các bạn thay đổi cái cái những cái bạn tụ tụ hai đó là các mình thấy là giống như là các bạn làm gì các bạn cũng lên lịch hết ừ, đưa ra một cái chiến lược một cái um, uh, một cái nội dung nào đó mà các bạn sẽ bám sát theo cái sườn đó mà các bạn thực hiện thôi và lỡ như có một cái vấn đề gì đó xảy ra nó nó vượt ngoài cái sự đó thì các bạn sẽ rất là hỗn loạn mình thấy cái kiểu như là uh, các bạn uh, vì lúc này các bạn cũng nghĩ là à mình sẽ tính tính tính này tính kia nhưng mà song song á cuộc sống nó đâu có lúc này nó cũng sẽ yên cho các bạn như cái ý các bạn tính rồi đúng không cho nên từ đây cuối năm á, mình thấy các bạn sẽ phải lo rất nhiều việc và các bạn ở tụ ờ, tụ tụ hai á, sẽ rất là nhiều việc bận có nghĩa là các bạn sẽ phải nói chung là các bạn sẽ phải dùng đến tiền rất nhiều những cái hoạt động những cái làm như các bạn nó cũng dính tiền hết ừ tiền tiền tiền tiền mình thấy à, xung quanh mọi thứ đều là tiền hết chậm vía thì nó không có đến nỗi thiếu ăn thiếu mặc ở đây mình thấy chúng ta có rất nhiều xu luôn nè cho nên nó là mọi người sẽ sẽ không phải lo là các bạn sẽ rơi vào cái tình trạng đóng thiếu nhưng á mình mình không có nói mọi người là không có cái cái cái một cái việc gì đó nó không hề phát sinh xảy ra nhưng chẳng hạn như là các bạn tính là à, cuối tháng này là mình sẽ đi mua chiếc xe mới đúng không các bạn sẽ để dành đủ số tiền để các bạn đi mua chiếc xe mới nhưng mà đùng cái tự nhiên cái uh, ví dụ như là cái cửa hàng đó người ta không bán được chiếc xe đó nữa hoặc là chiếc xe đó hết hàng hoặc là vì một cái vấn đề gì đó mà chiếc xe tự nhiên nó tăng giá các bạn hiểu mình không có nghĩa là um, kiểu như người tính không bằng trời tính ừ cái câu này đúng như vậy luôn á cho nên đó là từ đây có cuối năm á mình thấy các bạn cố gắng là mình sẽ tính là mình sẽ làm cái này làm cái kia làm cái nọ mình sẽ đi học cái môn này mình sẽ uh, uh, làm cái công việc đó mình sẽ ờ, làm uh, mở thêm một cái chi nhánh mới hoặc là mình sẽ công việc của mình sẽ abc vậy đó nhưng mà mình thấy có lẽ như là các bạn có ý định các bạn có quyết tâm các bạn có lên một cái chiến lược rất là rõ ràng nhưng mà mình nghĩ là các bạn thiếu cái sự linh hoạt tại vì ở đây chúng ta có quá nhiều đất su su là đất các bạn hay đập khuôn mình vào một cái um, cái cái trường phái các bạn um, anh đập khuôn mình vào một cái um, không phải trường phái mình ta gọi là gì à, đập khuôn mình vào một cái chuẩn mực nhất định và nhiều khi nó làm cho bạn mệt mỏi tại các bạn biết á nhiều khi á người ta hay nói những cái người linh hoạt là những người giải thích nghi à, ờ, nhưng mà người ta hay kể thành chống chán còn những cái bạn này là một người rất là quyết tâm các bạn làm gì là các bạn phải làm tới cùng nhưng mà các bạn lại thiếu cái sự linh hoạt cho nên á, cái điều ở đây là các bạn cần phải bổ sung cho mình một sự linh hoạt nhất định tại vì à, trong cuộc sống ai mà biết trước được ngày hôm sau mình sẽ như thế nào đúng không đó các bạn ở tụ số 2 là mình thấy cái năm nay là một cái năm rất tốt trong những cái mối quan hệ của các bạn tại vì ở đây chúng ta không nói 10 xu nè công việc ừ, nói chung là mọi thứ tiền bạc không quá đáng lo rồi tình cảm không tốt nhưng mà đây có cuối năm này nè có cái từ đây đến cuối năm á các bạn cũng biết là cuối năm thì người ta phải um, từ đây tới cuối năm á thì các bạn phải có rất là nhiều cái việc các bạn cần phải sử dụng đến tiền và giống như nãy nãy như nãy giờ là các bạn không có giống như là các bạn không có mua một cái gì đó nhưng mà các bạn vẫn phải sử dụng tiền đúng không chúng ta làm ra chúng ta phải dùng chứ thì nhiều khi nó có hơi đi lệch cái quỹ đạo của các bạn thì các bạn cần cân nhắc là phải chỉnh sửa mình một chút phải có một cái khoản dự phòng cho những cái cái cái cái điều gì đó nó nó đi lệch ra khỏi đường dây của mình đó cho nên là những bạn trụ hoang mình thấy cái năng lượng này là chỉ cần linh hoạt chút cho bản thân của mình nhẹ nhàng một chút tại vì nhiều khi các bạn muốn nó như thế nhưng mà không thể nào nó <laughs> nó nó nó như ý của mình được đó điểm 10 thì, thì đúng nhưng mà điểm chính đâu có nghĩa là quá tệ đâu mọi người ha đó một khi là các bạn thay đổi cách suy nghĩ á thì mọi thứ nó sẽ nhẹ nhàng hơn và nó các bạn sẽ không phải còng lên như cái lá bảy kiếm gì nữa tại vì người ta nói á, khi mà các bạn áp lực công việc quá thì đầu óc các bạn cũng stress và các bạn hơi cáo bẩn đó cho nên nó là hãy giữ ở đây lá có lá skin quen nè cái lá bài này nó khuyên bạn á, là các bạn hãy giữ cho mình một cái năng lượng tích cực tại vì trong bất kỳ một trường hợp nào á khi mà các bạn giữ được cái lửa trong người giữ được cái nhiệt huyết trong người á và các bạn suy nghĩ theo một cách thoáng hơn á thì mọi chuyện đều, đều có cách giải quyết và thực ra các bạn đã có đủ rồi các bạn đừng có mong là mình sẽ làm nhiều hơn nhiều nhiều nhiều, nhiều hơn nữa Đấy, thì mỗi khi chúng ta còn sống á chúng ta vẫn còn có ngày vẫn có thời gian để thay đổi vẫn có thời gian để chỉnh sửa lại những cái điều sai sót mà chúng ta đã làm làm làm ra ờ, ở đây á mình biết các bạn cầu toàn nhưng mà nếu các bạn cầu toàn quá mức á, thì chúng ta cũng sẽ kiểu như là đưa mình vào một cái gì đó rất là áp lực nãy giờ mình xem á mình thấy năng lượng của khung sự nữ rất là nhiều luôn cho nên đó là những những những những quý cô những quý ông yêu sự hoàn hảo ơi những cái tụ tụ hang này nè mình thấy là các bạn hãy bớt bớt đòi hỏi từ cái bản thân của mình một chút thực ra là các bạn đã làm rất tốt rồi ừ, mình biết là các bạn muốn tốt hơn tốt tốt tốt mình điểm 10 cho chất lượng nó mới được nhưng mà cái gì cũng phải linh hoạt một chút đó cái last skin quay nó nói là các bạn hãy linh hoạt hãy nhanh nhạy hãy ứng biến theo thời cơ tại vì chúng ta đã có đầy đủ rồi không có lý do gì chúng ta bắt ép chúng ta làm quá mọi thứ lên rồi sau đó nó lại không không được cái gì hết đó ờ, hy vọng là những bạn cũng hay có những cái điều ờ, tốt đẹp ở trong công việc trong tiền bạc những khoảng cuối năm nha tại giữ sức khỏe của mình tại vì đá bảy kiếm đây nó cũng nói là nếu các bạn cứ tập trung vào công việc mình muốn mình làm cái này làm làm làm làm làm làm và phải tốt phải tốt tốt hơn nữa thì người mà mệt cuối cùng chỉ là các bạn mà thôi đó thì đây là tụ bài của những bạn tụ hai những bạn nhân tố cuối cùng là bộ uh, La Vision năm xu ừ. bốn ừ. gậy judgment mười kiếm ồ một cái tủ bài rất mạnh nhọc một tủ bài rất bi đát mình có cảm giác như là những bạn ờ, tủ ba bây giờ đang cảm thấy rất là tệ hại á cả về thể chất lẫn tinh thần luôn mình thấy như là mọi thứ các bạn làm á cho dù các bạn cố gắng nhiều hay cố gắng ít á mọi thứ nó đều rất là tệ <laughs> mình chỉ có thể thấy được chữ tệ trong cái tụ bài này thôi các bạn cảm thấy mình mệt mỏi có một nuôi việc phải lo rồi thể chất của các bạn á nó cũng đang nói với các bạn là ô không mọi thứ nó nó cực kỳ cực kỳ quệ luôn á mình thấy cái tủ ba này là mọi thứ nó đang rất là bi đát luôn à, mình thấy á, ha có thể có một năng lượng như vậy các bạn đã trong cái thời gian thất nghiệp tương đối dài tự nhiên mình không biết sao là mình cảm nghe mình mình thấy được cái điều này ở trong cái tủ bài này luôn á có một số bạn á đang thất nghiệp đang thất nghiệp kiểu như là các bạn đã trải qua cái thời gian thất nghiệp này tương đối lâu rồi uh, kiểu ờ, ở đây chúng ta có lá bóng gậy nè có nghĩa là các bạn hay dành thời gian của mình cho những cái việc khác các bạn à, đi tụ họp bạn bè rồi các bạn à, đi à, gặp người này người kia ừ nhưng mà tất cả những việc đó đều đều cần đến sự xài tiền không có dư đồng nào hết kiểu như là nếu mà cái thời gian các bạn tụ họp các bạn quen nói chuyện trò chuyện với người này người kia thì không nói nhưng mà nếu mà buông ra một cái là các bạn thấy mình thấy năng lượng các bạn cảm thấy như là mình bị tụt lại đằng sau rồi đó người người ta đều đều có uh, um, công việc bạn của mình cũng có việc tại vì tất nhiên rồi ai cũng sẽ có vấn đề của mình ai xài tiền thì cũng phải đi kiếm tiền hết không thể nào mà dành thời gian cho các bạn suốt được và các bạn cũng rất là tôn trọng điều đó nhưng mà các bạn thấy được cái sự buồn của mình kiểu như mình rất cô đơn kiểu như là bây giờ các bạn muốn làm nhưng mà có có muốn cũng không làm được nữa mình thấy năng lượng của King of Swords ý, xin lỗi kỵ sĩ kiếm á, là một người rất là thông minh rất tháo vát và họ cũng rất là uh, kiểu như là được việc á nhưng mà có vẻ như là bây giờ ông trời bắt bạn ngồi chơi thì các bạn biết làm sao bây giờ đúng không nó cái lá judgment này là cái lá mà gọi là từ sâu trong đáy lòng của các bạn nói là ai đó hãy cho tôi làm việc đi tôi đã ở trong cái trạng thái thất nghiệp này rất lâu rồi và cái điều này á thật ra người ta nói thất nghiệp một ngày hai ngày không nói thế là bạn cảm thấy là mình thấy là các bạn thất nghiệp tương đối lâu kiểu như là lâu hơn các bạn nghĩ có nghĩa là khoảng một hai tháng trở lên á thì mình thấy các bạn thất nghiệp lâu lắm rồi và cái điều này nó làm cho các bạn cảm thấy mình rất là ù lì thay vì một ngày một tháng lúc trước á các bạn thấy là à mình buổi sáng mình thức dậy mình đánh đánh răng rửa mặt á thì mình sẽ đi làm rồi cuối giờ mình sẽ đi về đó được chưa được chưa một ngày là sẽ có 8 tiếng để làm rồi mấy tiếng còn lại để sinh hoạt để ăn uống để vui chơi này nọ thì nó rất là nó giống như là một cái vùng tuần hoàn vậy đó nhưng mà bây giờ ngày nào cũng chán trường ngày nào cũng ù lì ủ rũ mà mình thấy ở đây các bạn có muốn làm hay nữa thì ông trời cũng không chịu lòng người kiểu như là các bạn muốn làm cái công việc đó nhưng mà các bạn sẽ nhận được một cái công việc khác mà nó không có theo ý mình mà các bạn cảm giác như là mình không cố đánh ăn sôi được đó cho nên các bạn cứ trong một cái vòng lẫn quẩn như nè cái tụ um, ba này nè mình thấy là <laughs> ôi sợ thôi mình cảm giác như một năng lượng của sự thất nghiệp <laughs> ok mình sẽ hỏi coi từ đây tới cuối năm hai tháng cuối năm các bạn có điều gì đặc biệt hay không uh ừ -huh. để coi uh, có một cái biến chuyển nào đó tốt đẹp hơn cho những bạn tụi ba không á bốn xu 10 gậy mười xu Win Wen Ồ Sáu xu The Moon Một lá nữa đi Mình sẽ rút thêm một lá nữa Hai vậy Ồ Các bạn tụ ba nè Đây những những lá bài này là những lá bài mà nó mang tính thông điệp luôn á mình thấy á mình đã nói rất nhiều ở trên video của mình á là không có một cơn bão nào mà nó không có điểm dừng hết cho dù bão to gió lớn cỡ nào hay nữa, nữa cũng sẽ một lúc nào đó bão nó sẽ tạnh và nó sẽ không không không còn nó sẽ để cho mặt trời lên và nắng chiếu lại chiếu lên một lần nữa đúng không tụ này á mình thấy các bạn từ đêm cuối năm các bạn chắc chắn sẽ có việc làm chắc chắn luôn tại vì uh, chúng ta có lá hai mười gậy nè và hai gậy nữa các bạn sẽ tìm được một công việc mới nhưng mà công việc này mình nói trước nha các bạn nha rất cực rất là cực nó nó không phải là cái công việc mà khiến cho các bạn nghĩ là các bạn sẽ ngồi im một chỗ hoặc là các bạn sẽ làm được một cái gì nó nó im điềm nói chung là công việc nó không nhẹ nhàng gì đâu nó phải dùng dùng đến tay chân dùng đến thể lực rất nhiều đó và mỗi ngày sau các bạn đi làm về các bạn gần như là kiệt sức kiệt sức nhưng mà từ cái công việc này các bạn sẽ học hỏi được những cái thay đổi khác trong cái tư tưởng của mình lúc trước chẳng hạn như mình đã nói là các bạn có một công việc gì đó các bạn làm các bạn thấy nhẹ nhàng quá kiếm tiền rất là dễ nhưng mà bây giờ các bạn làm các bạn sẽ học được cái cách quý trọng cái đồng tiền của mình hơn mình thấy ở đây cái năng lượng của các bạn này nè các bạn là một cái người rất là rộng rãi về tiền bạc các bạn luôn nghĩ là hôm nay mình có 10 đồng mình ăn 9 đồng thì hôm sau thì mình sẽ đẹp ra 11 đồng cái tiền của bạn á làm nó dễ và sau đó các bạn tiêu cũng dễ nữa các bạn không phải là một cái người à, bỏng chưởng à, không phải là một cái người gọi là chắc chiêu không phải là kêu cực ừ. các bạn nghĩ á, tiền nó cũng có đem được theo đâu mà mà bạn giữ một cái cái tinh thần phóng khoáng rất là nhiều mà thấy cái lửa trong con người bạn rất nhiều nhưng mà trong suốt cái khoảng thời gian các bạn thất nghiệp nó nó vô tình hãm cái điều đó lại và khi bạn làm ra được khi bạn có một cái công việc mới nó kiếm bạn nó khiến bạn kiếm tiền lại được á thì các bạn bắt đầu á là các bạn suy nghĩ là wow hóa ra là từ trước đến giờ mình đã tiêu xài nhiều hơn mình nghĩ mình có vẻ vẫn còn trẻ con quá mà mình thậm chí ở đây á, mình cảm giác như là cái công việc này các bạn á các bạn thất nghiệp á các bạn mới nhận ra được thật sự á ai mới là người thương mình và thật sự tốt với mình mà mình thấy sau lưng của những bạn tuổi ba nè các bạn có một gia đình rất tuyệt vời thêm à, 10 xu mười xu mười xu ở đây còn có lá xích cấp nữa cho dù các bạn nằm xuống các bạn tuột ngã các bạn tuột lại đằng sau thì thay vì những gia đình khác nói là à, mày lớn rồi mày phải đi làm đi mày cần phải uh, kiếm tiền đi à, cũng nói chung là ba mẹ các bạn hoặc là nói chung là gia đình các bạn cũng la các bạn nói ờ mày tối đó thì mày tốt nghiệp hoài vậy không làm nằm ngày mà ăn không hoài đúng không nhưng mà cái tụ này á la nhưng vẫn thương vẫn tìm cách giúp các bạn ba mẹ các bạn hoặc là nói chung là người trong gia đình á vẫn sẽ cố hết sức hỗ trợ các bạn các bạn có thấy lấy cái lá sáu xu ở đây không cái hình ảnh của nè một người chị một người em trong gia đình hòa một như thế nào đó cùng với cái lá 10 xu này ở đây nó nói những cái hình ảnh này nó nói về gia đình rất là nhiều những cái người nào đó nó sẽ giúp đỡ cho các bạn trong khoảng thời gian này rất là nhiều có thể như là các bạn thất nghiệp nhưng mà các bạn không cô đơn các bạn có một cái sự hậu thuẫn phía sau từ gia đình của mình đó nhưng mà cái đoạn đường các bạn đi á, là các bạn phải tự cố gắng không lệ thuộc à, công việc này sắp tới á, nó sẽ khiến cho các bạn trưởng thành rất nhiều à, các bạn sẽ hiểu được nên như mà nãy mình đã nói á, kiếm một đồng tiền không hề dễ thật sự mà nói luôn công việc này bây giờ nó sẽ đòi hỏi các bạn cần phải tận tâm tận lực rất nhiều phải làm kiểu như là rất là vất vả rất là khó khăn thì mới kiếm ra được à, đó các bạn sẽ học cách được là mình sẽ um, uh, phải phải phải chi tiêu hợp lý hơn nè phải làm việc uh, ờ, quật gì quần quật hơn thì mới có thể có được những cái cái cái, cái điều mà mình mưu cầu hạnh phúc á và mình thấy các bạn nói là bây giờ mình làm công việc này á nó khiến cho mình tỉnh táo nó khiến cho mình dạy một bài học như vậy nhưng mà cái công việc này á nó sẽ không theo các bạn quá lâu nó tại vì các bạn biết á, những cái công việc gì mà nó khiến cho mình mệt á kiểu như là bao nhiêu phần trăm bao nhiêu công suất đó, các bạn sẽ chạy hết cái quách thì không có ai mà treo chạy hoài được một cái đoạn đường như vậy cả cũng thể đến lúc nào lúc nào đó cho dù các bạn giỏi như thế nào các bạn có sức bền nhiều như thế nào mới đến một lúc mà các bạn hơi mệt và các bạn cần phải dừng lại cái ladder moon này nè các bạn nói là à, cũng khuyên các bạn á là bây giờ mình đang làm việc này các bạn cũng nên suy nghĩ coi mình có có khả năng cho một công việc gì khác hoặc là các bạn nên đầu tư cho mình một cái công việc gì khác mà nó nó nó hợp ý với các bạn hơn nó không phải quá tốn sức các bạn như kiểu như là các công việc sắp tới á từ đang cuối năm các bạn sẵn sẽ có việc nhưng mà công việc nó sẽ cùng lắm đi theo các bạn vài tháng nó khiến cho các bạn cảm giác à mình ờ à, hóa ra mình cũng làm được những công việc cực nhọc vậy bóc vác à, làm gì là công nhân làm thợ hồ làm tất cả mọi thứ đều là một công việc lao động liên quan đúng không đó cho nên là không có lý do gì phải buồn hết nhưng mà mình thấy các bạn sẽ cố gắng lái thuyền ra khơi đi nhẹ nhẹ chậm chậm ừ nhưng mà các bạn sẽ hướng cho mình một cái công việc khác cái lá bài này nó cũng khuyên các bạn là hãy cho mình một cái nè các bạn có thấy cái mặt, mặt trăng không và con thuyền nó đang đi trong đêm nè các bạn giống như con thuyền vậy đó ban đêm không thấy gì hết chỉ nhờ vào ánh trăng này thôi cái việc mà các bạn đến được cái ánh trăng đó hay không á, là do các bạn các bạn bây giờ các bạn đang cực như thế các bạn sẽ có những công việc cực cực nhọc và cần phải đòi hỏi mình dùng nhiều sức như thế là do các bạn tại vì bây giờ mình thất nghiệp mình không thể nào mà chơi việc đúng không có việc thì mình cứ làm hiện tại mình cứ làm đi công việc nào nó cũng kiếm ra tiền mà có thể những người khác nhìn vô ô sao mày cũng làm công việc đó nữa hả nhưng mà các bạn học được cái sự trưởng thành từ trong những công việc đó và tiền bạc chưa bao giờ là dễ dàng hết mọi người nhất là trong một cuộc sống mà đầy tự cạnh tranh người cám dỗ rồi drama như bây giờ hy vọng là các bạn sẽ có một cái gì đó động lực để mà mình phấn đấu để mà mình thoát ra được cái thời kỳ âm u tâm tối này Đó. mang cái tính chất là mình sẽ tìm được công vị đó mà khiến mình trưởng thành hơn rất là nhiều học cách chi tiêu tiết kiệm lại nè học cách um, quý trọng những cái đồng xu các bạn mình làm ra đó thì đó là ba tụi bạn hôm nay của mình nếu thương lệ nếu mà mọi người có bất kỳ gợi ý nào cho kênh youtube của mình á thì mọi người hãy tỏ là comment bên dưới nha mình sẽ đọc hả tim còn bây giờ thì mình sẽ đóng máy chúc mọi người à, một buổi tối tốt lành